Cảnh sát Anh ngày 23 tháng 10 phát hiện 39 thi thể trong một thùng xe container lạnh tại khu công nghiệp Wastergrad thuộc hạt Essex, phía đông bắc London, Anh. Thi thể gồm 31 nam và 8 nữ, nghi chết do ngạt khí hoặc đông cứng. Qua mấy ngày điều tra và theo thông tin mới nhất, cộng đồng người Việt ở Anh xác nhận được người tử nạn ở Anh, chủ yếu là người Nghệ An và Hà Tĩnh và đều là người Việt Nam. Các cơ quan chức năng mới nhận diện được 11 nạn nhân qua thông tin giấy tờ tùy thân và do cộng đồng người Việt cung cấp. 1. Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, ở Cam Lộc, Hà Tĩnh. 2. Võ Văn Nhu sinh ngày mùng 5 tháng 5 năm 2000 ở Thiên Lộc, Cam Lộc, Hà Tĩnh. 3. Nguyễn Văn Hùng ở xóm 11, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An. 4. Nguyễn Đình Lượng sinh ngày 20 tháng 1 năm 1999 ở Cam Lộc, Hà Tĩnh. 5. Nguyễn Văn Tiếp, sinh năm 2001, ở Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An. 6. Nguyễn Đình Tứ, sinh năm 1993, ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. 7. Bùi Thị Hương, ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 8. Lê Văn Hà, sinh năm 1991 ở xóm Yên Hội, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 9. Võ Ngọc Nam, sinh năm 1991 ở xóm 10, xã Thọ Thành. 10. Bùi Văn Thắng ở xã Hồng Nĩnh. 11. Bùi Thị Nhung ở xã Yên Thành, Nghệ An. Tối 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân. Đồng thời, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục lãnh sự làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Truyền thông Anh trước đó đưa tin tài xế Mo Robinson, lái xe tải chở 39 thi thể, đã gọi cấp cứu sau khi phát hiện các thi thể bên trong thùng đông lạnh hôm 23 tháng 10 tại khu công nghiệp Glass Express. Các nhân viên y tế sau đó đã báo tin cho cảnh sát. Trước đó, Robinson 25 tuổi đã điều khiển đầu kéo xe tải từ Dubin, Ireland tới cảng Bubles ở Exchequer, Anh để tiếp nhận thùng đông lạnh vừa chuyển từ cảng Seabrookie, Bỉ. Robinson cho xe dừng lại tại Watergrass sau khi đi 30 phút di chuyển. Cho tới nay, cảnh sát Anh đã bắt giữ được 4 đối tượng có liên quan tới vụ việc, trong đó có tài xế Mo Robinson. Cảnh sát Anh tin rằng 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe tải ngày 23 tháng 10 là người Việt. Ông Tim Smith, đại diện cảnh sát Anh cho biết, tại thời điểm này, các nạn nhân đều là người Việt Nam và vẫn đang liên lạc với chính phủ Việt Nam, liên lạc trực tiếp với nhiều gia đình nạn nhân ở Việt Nam và ở Anh để xác định chính xác. Trước đó, cảnh sát Exchequer cho biết họ tìm thấy rất ít giấy tờ tùy thân của các nạn nhân trong thùng xe tải. Sau khi được phát hiện tại Exet, toàn bộ thi thể đều đã được đưa về bệnh viện Broomfield ở Chelmsford, nơi diễn ra quá trình khám nghiệm tử thi và xác định danh tính. Theo truyền thông Anh, cảnh sát Anh vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để triển khai phương pháp nhanh chóng nhằm chia sẻ dấu vân tay hoặc ADN từ người nhà các nạn nhân để xác định danh tính nếu nghi ngờ các thi thể đó là người Việt. Hiện Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin Trước khi lên xe vượt biên sang Anh, các lao động đã gọi điện, nhắn tin về cho bố mẹ, thông báo tình hình và không quên dặn chuẩn bị ờ, tiền để nạp. Nhưng rồi, nhiều ngày qua, hơn 24 gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang từng giờ, từng phút ngóng tin từ cơ quan chức năng về vụ 39 người được phát hiện đã chết trong quá trình vượt biên sang Anh. Cùng thời điểm này, con họ mất niên nạc khi đang sang Anh nên ai cũng cho rằng một trong số đó là con họ. Tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, có đến 5 gia đình trình báo chính quyền vì nghi ngờ có con là nạn nhân trong vụ việc. Sau khi mất niên nạc với Du, người bạn bên anh đã niên nạc về cho gia đình, báo tin có thể Du đã gặp nạn trong chuyến xe 39 người chết ở Anh. Một hoàn cảnh éo le khác là gia đình ông Võ Nhân Quế, bố của anh Võ Nhân Du, sinh năm 2000, chú xã Thiên Nọc. Được biết, Du là con út và cũng là cậu con trai duy nhất trong gia đình có bốn chị em. Sau khi học xong, Du xin bố mẹ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đợt đầu, Du đi Đức nhưng không làm được rồi lại di chuyển sang Pháp làm Tuy nhiên, công việc vẫn bấp bênh nên Du nhiều lần có ý định để sang Anh, mong có công việc ổn định. Nhiều lần, Du định tính vượt biên trái phép sang Anh với hình thức đi cỏ, trên xe hàng hóa vì chi phí thấp. Xong, dự định không thành nên Du gọi về nhờ bố mẹ vay tiền để đi theo đường VIP, hơn là ngồi trong xe container để qua Anh. Những ngày qua, những người thân của các lao động tại Anh bị mất liên lạc, đứng ngồi không yên, ai cũng đau xót, khóc đến cạn nước mắt, thương con. Hơn một giờ chiều, ngày 22 tháng 10, Du gọi điện nhắn tin về cho bố mẹ ở nhà, thông báo chuẩn bị lên xe container để sang Anh. Cuộc gọi gấp gáp ngắn ngủi nhưng Du cũng không quên dặn bố mẹ chuẩn bị tiền để khi nào sang được nước Anh chót nọt thì phải nạp tiền cho người đưa đi. Thế nhưng sau cuộc gọi ngắn ngủi ấy, người thân không thể liên lạc lại với Du thêm lần nào nữa. Những ngày qua, khi nghe tin phát hiện 39 thi thể người chết ở Anh, người thân ai cũng nghi ngờ trong đó có Du, nên họ đau xót, khóc lên khóc xuống gia đình ông gia đã lập bàn thờ uh, vọng cho cậu con trai Nguyễn Đình Lượng vì nghi ngờ con đã chết trong số 39 người ở Anh. Nghe tin gia đình mất liên lạc với Nguyễn Đình Lượng, 20 tuổi, khi đang trên đường sang Anh. Nhiều ngày qua, rất đông người thân hàng xóm láng giềng đã tập trung về gia đình ông Nguyễn Đình Gia, 57 tuổi, chú xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh để động viên chia sẻ mặc dù chưa có thông tin nào chính xác à, xác nhận à, Nượng đã tử vong và nằm trong số 39 người vừa được phát hiện trên chiếc xe container, nhưng gia đình ông ra vẫn lập bàn thờ, vọng thờ con.